Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, ờ, Tiến soi kèo cũng như là cái kênh uh, ờ, Tiến bóng đá nha. Thì ở video mới đây, Tiến cũng đã lên cái video uh, phân tích nhận định xong cho anh em cái trận đấu uh, tại cúp C2 giữa thằng uh, Botin với Sinan. Uh, và tiếp theo đây, Tiến sẽ lựa chọn nhận định phân tích thêm cho anh em một cái trận đấu uh, cũng tại cúp C2 luôn nhé. Uh, thì Tiến sẽ lựa chọn uh, uh, nhận định phân tích cho anh em uh, cái cuộc đối đầu giữa MU với Real Betis Đấy thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 3 ờ, giờ khuya hôm nay à, ngay sau khi cái trận đấu của Arsenal ờ, kết thúc nha anh em. Đấy, ok thì à, anh em cũng đã thấy này thì MU à, đã khép lại cái à, hai tháng đầu tiên trong năm 2023 với một cái phong độ phải nói là cực kỳ ấn tượng luôn và luôn hy, duy trì cái hy vọng mà giành cái ngôi vô địch ở cả bốn cái đấu trường tham dự đó chính là ngoại hạng anh này rồi cúp liên đoàn rồi FA Cup và cũng như là cái cúp C2 châu hiện tại đấy nhưng mà thực tế thì uh, ờ, MU đã có được cái danh hiệu uh, đầu tiên mùa giải năm nay với cái việc là đánh bại Newcastle với tỷ số là 2-0 uh, ờ, tại trận đấu uh, chung kết cúp Liên đoàn Anh này đấy thì tuy nhiên thì cái đà hưng phấn của thầy trò huấn luyện viên Ten Hag thì đã bất ngờ bị chững lại và phải nhận một thất bại rất là đậm với tỷ số là 0-7 trước đại kình địch Liverpool thì, thì cái trận thua này là mới ở cái vòng 26 ngoại hạng Anh cách đây ít ngày đây anh em đấy và với cái thất bại à, đậm nhất trong cái lịch sử của đội bóng này ấy, thì à, quỷ đỏ đã đã dường như là đã trở về cái mặt đất rồi và trước mắt họ vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện đấy à, nhưng mà đặc biệt là cái tâm lý thi đấu à, và quỷ đỏ phải vượt qua được cái à, cú sốc sau cái trận thua đậm này ok và sau khi mà thua cái trận đấu này ấy thì à, thì quỷ đỏ đang mất dần đi cái cơ hội mà cạnh tranh cái ngôi vô địch với Arsenal rồi nha anh em nhìn vào bảng xếp hạng anh em thấy này à, ờ, quỷ đỏ hiện tại à, đã trải qua 25 vòng đấu với 49 điểm có được à, và đang kém cái đội đầu bảng là Arsenal tới à, à, 14 điểm cách biệt đấy một con số mà rất là khó để cho MU có thể đuổi kịp trên cái cuộc đua vô địch mùa này à, nhưng giờ thì anh em hãy tạm quên đi cái thất bại à, của MU trước uh, Liverpool đi thì đêm nay MU sẽ tiếp tục có cái cuộc uh, tiếp đón Real Betis uh, trên sân Âu Châu Phót tại trận lượt đi vòng 18 cúp C2 nha đấy thì anh em có thể thấy này đối thủ của MU của đêm nay chính là Real Betis thì cái đội bóng này cũng đang có cái phong độ ờ, tương đối tốt nha anh em thì sau khi trải qua cái chuỗi trận mà à, ờ, 5 thất bại trong 6 trận đấu trước đó ấy, thì ờ, ở 4 trận gần đây nhất Real Betis à, đã có được ba cái chiến thắng liên tiếp lần lượt trước uh, Onmeria này với trận thắng uh, 3-2 này à, rồi trận thắng 2-1 ờ, trước bên bên ờ, Bonadolic này đấy và mới đây thì có trận thắng 3-2 trước anh chơi nữa và gần nhất là cái trận hòa 0-0 trước Real Madrid đấy nhưng mà nhìn vào cái tổng thể thì anh em có thể thấy này tuy là cái hàng công của cái thằng Real Betis này thi đấu rất là hay nhưng mà bù lại thì cái hàng thủ của họ đang thi đấu với một cái phong độ tương đối là tệ nha anh em thì nhìn vào ba trận thắng liên tiếp của thằng Betis này đấy thì anh em cũng có thể thấy này là trong ba cái trận thắng này cái thằng Betis cũng đã để thủng lưới tổng cộng đến 5 lần luôn đấy à, một cái con số rất là đáng báo động dành cho cái hàng thủ của Real Betis khi mà phải đối đầu với à, quỷ đỏ vào đêm nay và trước khi mà cái cặp đấu này <clears throat> gặp nhau vào uh, uh, đêm nay ấy, thì uh, uh, vào cuối năm 2022 thì cái thằng Betis với uh, quỷ đỏ cũng đã từng có trận đối đầu với nhau trong cái khuôn khổ giao hữu này đấy thì ở cái trận đấu này này thì uh, Betis mới là đội giành chiến thắng 1-0 trước MU ngay trên sân nhà của Real Betis nhưng uh, cái trận đấu này chỉ là cái trận giao hữu thôi nha anh em uh, cũng như là thử nghiệm cái đội hình của hai đội thôi nên chắc chắn là sẽ không ảnh hưởng nhiều uh, đến cái diễn biến của cái cuộc đối đầu đêm nay đâu nha anh em đấy <coughs> và tiến thì đang lên cái phân tích uh, trận đấu này khá là sớm chủ yếu là để cho anh em tham khảo ấy nên chưa có được cái đội hình uh, ra sân dự kiến của hai đội cho anh em xem nên giờ thì tiến sẽ đưa anh em xem luôn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu này nhá đây thì anh em có thể thấy này à, <coughs> tuy là MU vừa mới trải qua cái trận ờ, thất bại muối mặt trước uh, Liverpool với tỷ số là 0-7 nhưng mà nhà cái vẫn đang đánh giá rất là cao MU uh, sẽ giành chiến thắng ở cái cuộc đối đầu này khi mà đưa ra lần lượt các mã kèo uh, chấp rất là cao luôn nè anh em đấy có 3 mã kèo mà nhà cái đã đưa ra hiện tại thì anh em có thể thấy đấy đội chủ nhà MU chấp 1.25 này rồi chấp một hòa này đấy rồi rồi bên cạnh đó còn có mức chấp là một trái gửi nữa đấy à, còn về cái tỷ lệ kèo tài xỉu ấy thì có từ 2.5 này rồi 2.75 này rồi cho đến 3 hòa này thì anh em có thể lựa chọn được uh, rất là nhiều các cái mã kèo phù hợp để anh em vào à, thì bên cạnh uh, các mã kèo này còn có uh, các mã kèo thẻ này kèo gung kèo gốc rồi uh, uh, mã kèo tỷ số nữa này đấy rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi luôn đấy nếu như mà anh em muốn được chơi trên cái trang như tiếng ấy mà chưa biết được cái trang nào uy tín ấy, thì anh em cứ liên hệ ngay cho tiếng qua cái số zalo hoặc là cái telegram tiếng có để phía dưới góc màn hình ở cái video này nè đấy nếu mà anh em tìm đến tiếng thì tiếng sẽ hướng dẫn cũng như là giới thiệu cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất và thêm một việc nữa là tiếng sẽ thêm uh, tất cả anh em vào nhóm uh, ờ, tiếng bóng đá luôn đấy để cho anh em có thể nhận được uh, những cái mã kèo vip này kèo chuẩn nhất uh, những cái mã kèo đó thì tiến sẽ đẩy lên trên nhóm hàng ngày khi mà cách trận đấu từ 1 đến 2 tiếng ấy à, vì cái lúc đó à, đã có cái thông tin cũng như là cái tình hình lực lượng chính thức nên tiến sẽ soi kỹ lại các mã kèo và sẽ lựa chọn những cái mã kèo mà chuẩn nhất à, rồi tiến sẽ đẩy lên nhóm cho anh em theo ok và tiến uh, nhắc anh em một điều nữa là tất cả từ cái việc mà hướng dẫn uh, chia sẻ cho anh em một cái trang chơi này cho đến cái việc là đưa anh em vào nhóm thì uh, tất cả đều là miễn phí luôn nha anh em à, và tiến sẽ không có thu một đồng phí lọc lá nào từ anh em hết đấy ok cho anh em à, thì anh em chỉ cần liên hệ à, trực tiếp ngay cho tiến qua cái số zalo hoặc là cái telegram telegram dưới cái à, góc màn hình ở cái video này thì tiến sẽ hỗ trợ cho anh em hết mình ok thì quay lại cái với cái uh, mã kèo mà tiến uh, vừa cho anh em xem này đấy thì với cái mã kèo này tiến sẽ cho anh em hai cái mã kèo mà tiến đã lựa chọn trong cái cuộc đối đầu này nhé à, đây thì đầu tiên là cái mã kèo là MU chấp một hòa cả trận này cùng với cái mã kèo là mã kèo VIP à, ờ, tài gốc 8.5 cả trận nha anh em thì tiến lựa chọn hai cái mã kèo này vì cái à, hiện tại ấy, thằng MU đang trải qua một cái à, trận đấu có thể nói là rất là đáng xấu hổ trong lịch sử của câu lạc bộ luôn và chắc chắn là MU sẽ làm tất cả để giành một chiến thắng áp đảo trước cái thằng Real Betis này ở cái cuộc đối đầu đêm nay này đấy để cho mụ có thể lấy lại được cái tinh thần thi đấu này cũng như là sẽ làm cho uh, người hâm mộ của quỷ đỏ quên đi cái thất bại vừa rồi đấy nhưng mà anh em nào mà đã theo dõi ngoại hạng anh lâu nay thì chắc cũng hiểu rõ là mu mu chơi không hề tệ với những vòng đấu vừa qua và và đặc biệt là chơi rất là tốt ở mùa giải năm nay luôn à, từ tất cả các giải đấu mu đều chơi rất là tốt luôn đấy anh em à, nếu mà xét về mọi mặt ấy thì tiến vẫn đang gấp kết thằng mu này và những anh em nào mà thấy tiếng mà nhận định ờ, đúng trùng máu với anh em ấy thì anh em cứ vào theo tiếng còn nếu mà thấy tiếng nhận định sai thì anh em xem như là uh, tham khảo video về cái uh, cuộc đối đầu này thôi ok thì như cái đầu video mà tiếng đã nói thì chắc chắn là trước giờ bóng lăn các tỷ lệ kèo này cũng như cái tình hình lực lượng của hai đội nó sẽ thay đổi ấy. thì uh, nên là trước giờ bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng thì lúc đó tiếng sẽ xem xét lại cái trận đấu nếu như mà cái mã kèo có gì thay đổi ấy, thì tiến sẽ gửi lên trên nhóm lại cho anh em theo ok cho anh em đấy mà anh em nào mà cần vào nhóm để lấy những cái mã kèo chuẩn nhất á, cũng như là đang tìm một cái trang chơi uy tín nhất thì anh em à, hãy nhớ là liên hệ ngay cho tiến qua cái số zalo hoặc là cái telegram ở phía dưới góc màn hình này nhé đấy và anh em nhớ thêm một việc nữa là tất cả đều là miễn phí luôn nha anh em ok và tiến cũng à, sẽ có một phần quà là 500k dành tặng cho anh em nào mà dự đoán chuẩn nhất và sớm nhất về cái kết quả của trận đấu này đấy nên anh em hãy nhanh tay uh, bình luận dự đoán cái tỷ số của cuộc đối đầu này nhé ok thì cái video này này cũng uh, đã dài lắm rồi nên tiến cũng sẽ kết thúc cái video tại đây nha anh em và những cái anh em nào mà đã yêu quý tiến thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn like ở cái video này à, cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiến soi kèo này cũng như là kênh tiến bóng đá thì anh em nếu mà không tìm được cái kênh tiếng bóng đá ấy, anh em cứ vào cái kênh tiếng soi kèo anh em lướt xuống một tí thôi là sẽ thấy cái kênh tiếng bóng đá nha thì cái đây cũng là cái kênh mới lập của Tiến thì Tiến sẽ lên thêm nhiều video ờ, nhận định phân tích cái trận đấu để cho anh em có các cái kèo chuẩn nhất trong cái kênh này ok thì anh em cứ uh, cứ cứ đăng ký uh, vào hai cái kênh của Tiến đi thì Tiến sẽ uh, tranh thủ lên nhiều video cho anh em nhé ok và Tiến cũng cũng uh, xin chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo sắp tới mà anh em đã đầu tư